Chào các bạn Thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu giày xanh đan cho bé như thế này Phần trên thân giày mình có phối mũi móc đơn Còn ở phía sau giày thì mũi nửa kép và mũi kép đơn ha Phía dưới thì có dán lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi Và có cài nút để điều chỉnh cho vừa với cổ chân của bé thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mẫu trơn các bạn có thể trang trí trên mặt của thân giày những cái họa tiết khác cho mẫu giày của mình thêm xinh xắn hơn ha Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Ở đây mình dùng len miêu cô tông của 125g, mát S, chữ đỏ ha. Sợi len này dày tầm khoảng 1.75 đến 2mm. Kim móc thì mình dùng kim móc hai đầu và ở đây dùng đầu số 4. Thì nếu một số bạn không có cái mẫu kim này các bạn có thể so cho mình đầu kim với sợi len nè. Nếu mà đầu kim so với sợi len mà đầu kim nó nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len thì được ha. Mũi móc của mình sẽ được chắc chắn hơn ngoài ra còn có kéo cắt len hạt nút dùng để cài phần dây quai và lớp đế xốp chống trơn ở đây mình đã cắt sẵn đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một cái mẫu mặt đế dày len như thế này thì ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế dày len này mình có để link ở phần mô tả các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo ha thì mẫu giày của mình hôm nay hướng dẫn là 12 cm tương đương với xích đầu tiên là 17 mũi xích và mình muốn cho cái bề ngang của dây nó được rộng ra nè thì mình sẽ sử dụng mũi kép đơn cho cái hàng móc cuối cùng hàng móc thứ ba và phần gót giày này mình tạo ra 4 mũi móc đơn vào cùng một chân móc nè tức là mũi này sẽ có 5 mũi móc đơn ha cho cái size lớn hơn thì một số bạn có hỏi mình là tại sao khi móc xong cái mặt đế của mình nó không có được phẳng thì ở đây mình giải thích luôn là khi các bạn móc cái mặt đế này nè các cái mũi móc của mình nó sẽ không có đều nhau ở cái hàng móc phía trong và phía ngoài á thì khi móc xong cái mặt đế này các bạn tiến hành kéo cho mình tức là ta sẽ tiến hành canh chỉnh làm sao cho các cái mũi móc của mình nó được đều nhau hơn thì các bạn sẽ kéo nhẹ cho mình cái mặt đế của mình ha chỉ cần kéo nhẹ thôi là cái mặt đế của mình nó đã phẳng ra rồi nè bây giờ mình sẽ lên chi tiết cái phần thân dày ở phía trên ha đối với mẫu 12 cm mình có dán đế xốp ở bên dưới cho nên mình sẽ đưa cái mặt phải lên phía trên và ốp cái mặt trái xuống phía dưới nè để khi mình dán đế mình sẽ giấu được cái phần mặt trái này ha đây ta sẽ đưa mặt phải lên phía trên và kết thúc hàng móc thứ ba của phần mặt đế là cái mũi kép đơn cuối cùng này thì móc một mũi dời vào mũi kép đơn đầu tiên của vòng móc sau đó lên hai xích và tiếp tục móc cái hàng móc tiếp theo cho cái phần thân dày ha ta quay ngược đầu móc lại nè để móc được cái hàng móc đầu tiên cho cái phần thân dày thì ta sẽ để ý ở mỗi cái chân móc của cái hàng móc thứ ba ở phần mặt đế nè mỗi chân móc mình sẽ có hai cái đường móc như thế này thì tất cả các cái mũi móc các bạn đều đâm kim cho mình vào cái chân ở bên trên ha là cái chân mà cùng mặt với mặt phải của mặt đế đây nè cái chân móc này nè tương tự cho các cái mũi móc này cũng vậy ha mỗi chân nó có hai đường móc nè thì ta đều đâm kim vào cái chân ở bên trên nè thì khi đã hoàn tất được phần mặt đế rồi lên hai xích các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đầu tiên đây sẽ là chân móc đầu tiên ha cũng đâm kim vào chân bên trên nè đâm kim vào đó và móc cho mình một mũi nửa kép đây là chân đầu tiên ha móc một mũi nửa kép hàng đầu tiên mình sẽ sử dụng mũi nửa kép để móc ha tiếp tục di chuyển đến chân móc thứ hai và cũng đâm kim vào chân ở bên trên móc một mũi nửa kép nè chân kế tiếp cũng tương tự móc một mũi nửa kép vào cái chân bên trên ha như vậy là phần thân dày của mình nó sẽ lên được một cái hàng móc nửa kép như thế này các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại ha ta sẽ móc các cái mũi nửa kép cho các chân móc còn lại nè móc cho đến cuối hàng mỗi chân móc cứ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào chân ở bên trên để móc chân kế bên một mũi nửa kép nè tương tự chân kế tiếp ha móc tương tự đến cuối hàng sau khi đã móc các cái mũi nửa kép cho đến cuối hàng rồi thì phần thân dày của mình nó đã lên được một cái độ cao như thế này các bạn sẽ móc cho mình vào chân của mũi nửa kép đầu tiên ở đây móc vào một mũi giờ để kết thúc vòng ha móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len như vậy là phần thân dày của mình nó đã có một cái độ sâu như thế này rồi bây giờ mình sẽ móc cái phần quai ở bên trên các bạn sẽ gặp đôi cho mình cái phần mặt đế lại nè đây ta sẽ tiến hành gặp đôi cái phần mặt đế lại gặp đều ha thì ở bên trên của phần đỉnh dây nè các bạn sẽ để ý cho mình các cái mũi móc ở bên trên của phần đỉnh dây đây sẽ là điểm nằm chính giữa ha thì từ đây đếm ngược ra cho mình bốn mũi móc nè đây canh đều sau đó từ cái điểm chính giữa này đếm ngược ra bốn mũi móc và ta sẽ bắt đầu đâm kim vào cái chân móc thứ tư để móc ha thì khi ở đây có 4 mũi rồi thì bên ngược lại nó cũng có 4 mũi móc tức là cái điểm đầu tiên này mình sẽ có được 8 mũi móc cho cái phần thân trước ha đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ tư nè sau đó đưa sợi len ra phía sau mũi móc lưu ý ở đây ta đâm kim luôn vào chân móc chứ không đâm vào cái chân bên trong nữa nha đưa sợi len ra ngoài nè sau đó kéo sợi len qua chân móc từ đây móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân ta vừa móc mũi dời móc vào đó một mũi móc đơn khi được mũi móc đơn vào chân đầu tiên khi móc các bạn giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha lúc này mình sẽ còn lại được 7 chân móc tức là ở cái phần này nè mình sẽ có 8 mũi móc thì khi đã móc được một mũi rồi móc tiếp cho mình 7 chân kế tiếp mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn ha móc đơn thứ hai nè tiếp tục mũi móc đơn thứ ba cho chân thứ ba mũi móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm cho chân móc thứ năm tiếp tục móc đơn thứ sáu mũi móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ 8 cái sợi len thừa ở phía sau của mình nè khi móc dấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc sau đó các bạn kéo căng cho mình cái sợi len để cái mũi móc của mình nó được phẳng hơn ha tiến hành cắt sợi len thừa nè thì lúc này phần thân trước của mình nó sẽ có cái độ sâu là 8 mũi móc và nó sẽ nằm chính giữa so với cái mặt đế dày len nè nằm cân bằng như thế này ha từ đây móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ hai chân đầu tiên móc một mũi móc đơn sau đó tương tự cho các chân móc còn lại ha ta cũng móc mỗi chân làm một mũi móc đơn thì lúc này hàng móc của mình cũng có 8 mũi móc đơn cho 8 chân móc móc đơn thứ tư nè tiếp tục mũi móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ 8 cho chân cuối cùng được 8 mũi rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại lúc này phần tân trước che ngón chân của mình nó đã có cái độ cao được hai hàng móc rồi thì từ đây các bạn tiếp tục móc thêm cho mình 2 đến 3 hàng móc nữa tùy vào cái độ cao của ngón chân của bé thì các bạn có thể móc thêm cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc và các cái hàng móc của mình đều tương tự giống như cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây ha mỗi hàng móc ta sẽ có 8 mũi móc đơn móc vào 8 chân móc nè mỗi chân là một mũi móc đơn móc đơn thứ nhất tiếp tục mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu mũi móc đơn thứ bảy móc đơn thứ 8 cho chân móc cuối cùng lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc và làm tương tự cho các hàng móc còn lại ở đây đối với size giày này mình đã lên được 5 hàng móc tổng cộng cho cái phần thân trước che ngón của mình nè và nó đã che được cái phần ngón cái của bé điểm tăng hoặc là giảm size đầu tiên của cái mẫu giày này đó là các bạn tăng hoặc giảm size cho cái mặt đế thì cái điểm tăng thứ hai hoặc là giảm size thứ hai là cái điểm mà mình che cái phần ngón chân này nè size nhỏ thì các bạn giảm đi ha ít hơn 8 mũi móc có thể là móc 6 mũi cũng được còn size lớn thì mình có thể móc như thế này sau đó mình sẽ lên 5 hàng móc hoặc là 6 hàng móc tùy vào cái phần ngón chân của bé ha tiếp tục lên một mũi móc xích sau đó tiến hành cắt len thì mình sẽ hoàn tất được cái phần thân trước như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần dây ngang ha từ cái phần thân trước đến cái phần dây ngang ở bên này nè thì cái khoảng cách của phần thân trước này với cái dây ngang ở bên hông á nó sẽ cách nhau là bốn chân móc từ cái chân này nè các bạn sẽ đếm ngược ra cho mình bốn chân móc và ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ năm ha đây bốn chân móc này tức là khoảng cách của cái phần dây ngang phía sau và dây ngang phía trước á, nó sẽ cách nhau là bốn chân móc từ đây đếm ngược ra cho mình ha bốn chân nè và ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ năm để mình bắt đầu móc cho cái phần dây ngang sau đó đưa cho mình cái sợi len ra phía sau đưa sợi len ra phía sau nè kéo len qua chân móc từ đây móc lên 4 mũi móc xích 2 3 và 4 khi đã có được 4 mũi móc xích đầu tiên rồi thì các bạn tiến hành di chuyển kim cho mình đến cái phần thân trước ta sẽ đâm kim vào 8 chân móc ở đây ha lưu ý là ở cái chân móc thứ nhất đây là chân móc đầu tiên ta gặp nè móc vào cái chân móc thứ nhất này hai mũi móc đơn cùng chân móc móc đơn thứ nhất nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai khi móc hai mũi móc đơn vào cái chân móc đầu tiên rồi thì các chân móc nằm chính giữa này mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn khi móc cũng giấu cho mình sợi len thưa vào trong mũi móc ha mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân móc thứ tư nè tiếp tục chân móc thứ năm chân móc thứ sáu chân móc thứ bảy khi các cái chân móc chính giữa mỗi chân là một mũi móc đơn rồi thì tương tự giống như cái mũi đầu tiên mũi cuối cùng này cũng móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc móc đơn thứ nhất tiếp tục mũi móc đơn thứ hai từ đây móc lên 4 mũi móc xích bằng với cái độ rộng mà mình tạo ban đầu á 2 3 và 4 nè nó sẽ tạo ra một cái độ rộng tương tự giống như độ rộng ở đây ha thì để kết thúc cái hàng móc này các bạn sẽ tiến hành nè ở bên này cũng đếm cho mình ra 4 mũi móc là cái khoảng cách này nè ha nó cũng tương tự giống như bên này thì các bạn cũng đếm ngược ra cho mình 4 mũi móc sau đó mình sẽ đâm kim vào chân móc thứ năm để kết thúc cái hàng móc này đây đâm kim vào chân thứ năm ha lưu ý ở cái điểm này ta sẽ đâm kim từ ngoài vào trong chân móc lúc này kim móc của mình đang nằm ở phía trên của sợi len nè đưa cho mình kim móc xuống sợi len sau đó đâm kim từ ngoài vào trong chân móc thứ năm đâm kim từ ngoài vào trong ha sau đó móc cho mình vào đây một mũi dời nè thì mình vừa hoàn tất được cái hàng móc đầu tiên và tạo cái độ rộng để mình luồn cái phần chân vào nè sợi len thừa của mình khi giấu vào nè các bạn tiến hành kéo cho mình sợi len để cái mũi móc của mình nó được phẳng hơn và tiến hành cắt len thì như vậy là mình vừa tạo được hai cái lỗ hở cho phần ngón chân ha để móc cái hàng móc thứ hai nè mỗi cái mũi móc ở bên dưới nó sẽ có cái độ cao có cái độ dài bằng một hàng móc bên trên á thì các bạn sẽ tiến hành dời kim cho mình ra phía sau đâm kim từ trong ra từ ngoài vào trong chân móc kế tiếp và móc vào đây một mũi dời ha sát cái mũi mà mình vừa móc á móc vào một mũi dời nè từ đây mình sẽ móc cái hàng móc thứ hai thì bốn chân móc đầu tiên là bốn chân móc mà mình vừa móc bốn mũi móc xích này nè mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào đó móc đơn thứ nhất cho chân móc thứ nhất tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba và móc đơn thứ tư cho chân móc thứ tư được bốn mũi móc đơn vào bốn chân móc xích rồi tạo một cái khoảng trống rồi ha thì các cái chân móc ở cái phần thân trước này nè mỗi chân các bạn cũng móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc tức là mình sẽ không tăng mũi nha các bạn cứ móc cho mình vào 10 mũi móc này mỗi chân là một mũi móc đơn nè móc đơn thứ nhất nè tiếp tục móc đơn thứ hai nè lúc này khi cộng lại đây sẽ là móc đơn thứ sáu ha móc đơn thứ bảy nè ta sẽ tạo ra được cái khoảng trống như thế này từ đây móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng nha móc đơn thứ 8 nè móc đơn thứ 9 tiếp tục móc đơn thứ 10 móc đơn 11 móc đơn 12 móc tương tự đến cuối hàng và các cái mũi móc cuối cùng này nè có cái sợi len thừa ở phía dưới này nè các bạn cũng móc cho mình giấu vào trong mũi móc để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha đưa cho mình cái sợi len này vào phía sau nè sau đó móc luôn vào trong chân móc nha mũi thứ 14 nè khi móc được các cái mũi móc đơn vào thân trước rồi thì bên hông này cũng móc vào bốn chân mỗi chân là một mũi móc đơn ha thì ta sẽ có nè mũi thứ 15 nè mũi 16 nè mũi thứ 17 cho chân móc 17 nè và mũi móc thứ 18 cho chân móc thứ 18 ha, là chân móc cuối cùng của cái hàng móc này Sau khi đã móc được 18 mũi móc cho 18 chân móc thì hai cái khoảng trống ở hai bên của phần thân dày nè nó sẽ có cái độ rộng bằng nhau ha. Đây nó tạo độ thông thoáng cho phần thân dày nè. Đây là điểm tăng size thứ ba ha. Đối với những size lớn hoặc size nhỏ thì các bạn sẽ tăng giảm cho mình ở bên hông. Sau đó ở cái phần thân trước thì mình móc đều nhau ha. Kết thúc hàng móc này ở mỗi mũi móc phía dưới nó sẽ bằng một hàng móc ở phía trên thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc kế tiếp và móc vào đây một mũi dời thì mình sẽ kết thúc được cái hàng móc này đây lúc này ở bên trong của mình nó cũng tạo ra được một cái độ rộng để mình luồn cái phần chân của bé vào ha để tiếp tục cái hàng móc thứ hai nó cũng tương tự giống như cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè tức là mình sẽ dời một mũi móc lên phía trên là mỗi mũi móc ở bên dưới nó sẽ tương đương với một hàng móc ở bên trên như thế này thì các bạn cứ dời cho mình một mũi lên để mình tiếp tục móc cái hàng móc thứ hai cho cái phần thân dày ha và lưu ý khi móc hàng móc thứ hai các bạn cũng đếm mũi móc cho mình để đỡ bị nhầm nha đây di chuyển kim đến cái chân móc kế tiếp nè móc vào một mũi dời để bắt đầu cái hàng móc kế tiếp sau đó ta quay ngược đầu móc lại 18 chân móc này mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè không tăng mũi nha chân đầu tiên một mũi móc đơn chân kế bên một mũi móc đơn nè tiếp tục chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn từ đây sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đối với sợi len thường này cũng tương tự ha các bạn sẽ kéo căng cho mình sợi len để mũi móc của mình nó được đều hơn nè sau đó mình sẽ tiến hành cắt len thì lúc này mình sẽ không phải giấu len nhiều ha từ đây tiếp tục móc tương tự cho đến cuối hàng nè mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và lưu ý khi móc cũng đếm cho mình số mũi móc ha ta sẽ có được 18 mũi móc cho cái hàng móc tiếp theo này mũi thứ 15 nè tiếp tục mũi móc thứ 16 mũi thứ 17 và mũi móc đơn thứ 18 cho chân cuối cùng khi đã có được hai hàng móc mũi móc đơn rồi kết thúc cái hàng móc này nó cũng tương tự nè đối với tất cả các mũi móc khi mà ta kết thúc của hàng móc các bạn đều đâm kim cho mình từ ngoài vào trong của chân móc nha ta đâm kim từ ngoài vào trong chân móc nè chân móc kế tiếp và cũng móc vào đó một mũi dời để kết thúc hàng ta cũng hoàn tất được cái hàng móc thứ hai của phần thân ngang nè tiếp tục các cái hàng móc kế tiếp các bạn cũng tương tự ha ta cũng di chuyển kim ra phía ngoài và đâm kim từ ngoài vào trong chân kế tiếp móc một mũi dời để bắt đầu cái hàng móc tiếp theo từ đây các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái hàng móc tiếp theo giống như hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè tức là mỗi hàng móc ta sẽ có 18 mũi móc kết thúc hàng thì đâm kim từ ngoài vào trong chân móc để kết thúc hàng ha và tiếp tục cái hàng móc kế tiếp thì mình cũng đâm kim từ ngoài vào trong chân móc để lên một cái mũi móc tiếp theo để mình tạo cái độ cao cho hàng móc á móc tương tự cho mình cho nhiều hàng móc như vậy nữa và lưu ý cho mình khi tăng cái hàng móc này nè các bạn sẽ tăng cho mình thêm nhiều hàng móc nữa sao cho cái phần thân trước của mình nó đạt được một nửa so với cái phần mặt đế dày len tức là ta sẽ tăng thêm nhiều hàng móc nữa nè cho đến khi cái chiều dài này nó ngang bằng một nửa của phần mặt đế dày len thì các bạn sẽ ngưng đối với size lớn hơn hoặc nhỏ hơn các bạn đều tăng như vậy ha tăng làm sao cho nó nằm ở giữa nằm chính giữa tức là bằng một nửa so với mặt đế là các bạn sẽ tiến hành ngưng cho mình để mình móc cái phần dây quay ở phía sau mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân đầu tiên nè tiếp tục chân kế bên chân kế tiếp tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc nữa ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 7 hàng móc cho cái phần thân ngang ở phía trên này ha ta sẽ có 7 hàng móc nè lúc này cái phần thân ngang này nó đã đạt được một nửa so với mặt đế dây len rồi thì tiến hành ngân cái điểm này ha size lớn size nhỏ đều à, dừng lại cho mình ở giữa này nhé theo chiều từ đỉnh giày đi xuống thì lúc này cái mũi kết thúc của mình nó nằm ở bên trái so với cái mặt đế len ha thì từ cái điểm này mình sẽ di chuyển kim ra phía sau và mình móc luôn cái phần dây quai để cài vào trong phần cổ chân của bé để mình không phải cắt len nhiều á thì các bạn sẽ tiến hành móc luôn cho mình ở cái phần thân sau trước trường hợp thứ hai điểm móc kết thúc nằm bên này thì ta sẽ móc cái phần dây để mình luồn dây vào trước sau đó mình mới móc cái phần dây quai phía sau ha thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái trường hợp thứ nhất nè điểm móc của mình nó nằm ở bên trái so với mặt đế giày len tính từ đỉnh giày xuống nè thì từ đây các bạn sẽ dời cho mình ra đến cái chân móc thứ sáu sau đó mình móc cái phần dây quai cài vào cổ chân tức là cái khoảng cách này nó sẽ cách nhau là năm chân móc ha đây móc cho mình dời vào năm chân móc trước mũi dời thứ nhất nè tiếp tục mũi dời thứ hai mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba mũi dời thứ tư và mũi dời thứ năm đây là cái khoảng cách giữa cái phần thân trước với cái phần dây quai ở phía sau ha nó sẽ cách nhau là 5 chân rồi thì để bắt đầu móc cho cái phần dây quai phía sau á các bạn sẽ đâm kim tiếp vào chân thứ sáu móc một mũi dời sau đó gây nên hai xích mũi đầu tiên của phần dây quai sẽ là cái chân móc thứ sáu này ha đây khoảng cách này nó sẽ là 5 mũi móc nè khi lên được hai mũi móc xích rồi tiếp tục móc vào chân ta vừa móc á, là cái chân thứ sáu đó móc vào đó một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng tương tự móc vào một mũi kép đơn lưu ý khi móc dấu cho mình sợi len thừa mà mình kết thúc ở phần thân dày ha dấu vào trong mũi móc luôn nè chân kế bên cũng một mũi kép đơn nè từ đây móc tương tự cho các chân móc còn lại ha các bạn sẽ móc cho đến khi cái khoảng cách này nó cũng chừa ra 5 mũi móc 5 chân móc này nó tương tự giống như cái khoảng cách ở bên kia ha chừa ra 5 mũi móc thì cái khoảng cách mà mình tạo ở bên này nó sẽ bằng tương đương với cái khoảng cách 5 mũi ở bên này ha Khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây nè, ta chừa ra được 5 cái chân móc ở cái khoảng cách này ha thì cái khoảng cách này lúc này nó bằng khoảng cách mà mình chừa ra ban đầu rồi 5 mũi móc rồi thì từ đây móc lên hai mũi móc xích vào quay ngược đầu móc lại hàng móc kế tiếp cũng móc cho mình vào các cái chân móc này nè mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha tức là các bạn sẽ móc cho mình mũi kép đơn chân đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng tương tự một mũi kép đơn móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng lúc này cái phần dây quai phía sau của mình nó có cái độ cao như thế này các bạn sẽ móc thêm cho mình từ một cho đến hai hàng móc nữa để nó đạt được cái độ cao gần bằng mắt cá chân của bé thì ngưng nha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở đây mình đã lên được ba hàng móc lúc này cái độ cao này nè nó đã đạt được gần bằng đến mắt cá chân của bé rồi thì mình sẽ tạo cái phần dây quai ha ở đây mình hướng dẫn là chiếc giày ở bên phải nên từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích dài tầm khoảng 18 cho đến 20 mũi móc ở đây mình sẽ móc lên 20 mũi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19 và 20. Khi có được 20 mũi móc xích, ta nối cái đầu dây này với cái phần bên cạnh thì nó sẽ tạo được cái độ rộng để mình à, cài vào cái phần cổ chân của bé nè. Thì đối với cái hàng móc này mình sử dụng mũi nửa kép để cho cái chiều cao này nó vừa đạt thì móc lên cho mình hai mũi móc xích nè mình sẽ sử dụng mũi nửa kép nên các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc đầu tiên là chân móc thứ 20 móc vào một mũi nửa kép khi có được mũi nửa kép vào cái chân móc đầu tiên rồi để tạo cái khoảng trống mình cài nút ta móc lên một mũi móc xích sau đó bỏ qua cái chân móc xích kế bên và móc vào cái chân kế tiếp một mũi nửa kép như vậy là mình vừa tạo ra được một cái khoảng trống để mình cài nút vào nè tiếp tục tạo khoảng trống thứ hai cũng móc lên một mũi móc xích sau đó tương tự bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép tiếp tục lên một xích bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép như vậy là mình sẽ tạo ra được các cái khoảng trống đều nhau nè để cài nút vào cho vừa với phần cổ chân của bé các bạn sẽ tạo cho mình thêm tầm khoảng 1 đến 2 khoảng trống nữa lên một xích bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép đây ta có cái khoảng trống thứ tư nè thì các cái khoảng trống này nó giúp mình điều chỉnh được để phần cài nút nó vừa với phần cổ chân của bé hơn ha các cái chân móc còn lại mỗi chân sẽ là một mũi nửa kép và mỗi chân móc và mình sẽ không tạo khoảng trống cho các cái chân móc này nữa vì các cái chân móc ở đây nó không có điều chỉnh cho cái phần cài nút nên các bạn sẽ không tạo cái khoảng trống nữa ha mỗi chân móc cứ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và móc tương tự cho các cái chân móc cuối cùng sau khi đã móc được cái sợi dây 20 mũi móc xích này tạo các cái khoảng trống để mình cài nút điều chỉnh thì tiếp tục di chuyển kim đến các cái chân móc ở cái phần thân sau nè và ta cũng móc các cái mũi nửa kép mỗi chân sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng tương tự đến cuối hàng ha sau khi móc các cái mũi nửa kép đến cuối hàng thì lên một xích và cắt len tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì như vậy là mình sẽ có một cái phần dây qua cho chiếc giày bên phải cài qua bên phải như thế này ha thì đối với chiếc giày còn lại là chiếc giày ở bên trái thì các bạn sẽ tiến hành móc ngược lại cho mình nè đây là chiếc giày ở bên trái ha khi ta móc lên ba hàng móc mũi kép đơn rồi thì đây là điểm kết thúc của cái hàng móc thứ ba nè từ đây các bạn lên cho mình hai mũi xích sau đó mình sẽ móc các cái mũi nửa kép ngược lại trước móc cho đến cuối hàng thì đây là điểm kết thúc nè từ đây sẽ móc lên cho mình một cái phần dây quai dài 20 mũi móc xích tương tự như phần dây quai mà mình vừa hướng dẫn ha cũng tạo các cái khoảng trống để cài nút nè sau đó móc tương tự cho đến cuối 20 mũi này và kết thúc cái sợi dây này các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào cái chân móc ở phía dưới này móc vào cái chân móc này một mũi dời nè sau đó ta sẽ giấu lên ở đây ha thì mình sẽ hoàn tất được chiếc giày ở bên ờ, trái bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cái phần dây để mình luồn vào phần dây quai nè ở mặt trước này thì mình cũng nói luôn cái trường hợp thứ hai là khi ta kết thúc cái phần thân dài ở phía trên á chiếc giày mà mình hướng dẫn cái mũi móc cuối cùng của phần thân này nó nằm ở bên này ha nằm bên trái từ ờ, cái đỉnh giày lên thì ta sẽ tiến hành móc mũi dời sau đó móc cái phần thân sau trước và mình sẽ tiến hành móc cái phần ờ, dây luồn sau nè còn trường hợp các bạn kết thúc cái hàng móc cuối cùng của phần thân trước nó nằm ở bên phải ấy thì ta sẽ tiến hành dùng mũi dời dời lên các cái vị trí này sau đó mình sẽ móc cái phần dây luồn trước rồi mới tiến hành móc cái phần thân sau ha thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân sau ta sẽ dựa vào cái phần thân trước này nè cái phần mũi dày á ở đây mình có 8 mũi thì cái phần thân mình để luồn cái sợi dây vào nó sẽ ít hơn ở đây hai mũi tức là ta sẽ có 6 mũi cho cái phần ờ, dây để mình luồn nè ở đây 8 mũi thì ở phần phía trên ta sẽ có 6 mũi ha những size lớn hơn hoặc nhỏ hơn các bạn cũng giảm cho mình làm sao cho nó ít hơn hai mũi là được tức là mình sẽ đâm kim vào chân móc thứ bảy tính từ phía dưới lên nè thì ta sẽ có được đây tính từ đây lên nè dời lên cho mình đến cái chân móc thứ bảy và ta bắt đầu đâm kim đến cái chân móc thứ bảy bắt đầu móc cái phần dây luồn ở đây đâm kim vào chân thứ bảy ha tính từ dưới lên nè thì nó sẽ là chân móc thứ bảy đây tính từ đây lên ha thì đâm kim vào chân thứ bảy nó sẽ nằm ở chính giữa của cái phần thân trước á đưa sợi len ra phía sau móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích tiếp tục móc vào chân ta vừa móc mũi dời một mũi móc đơn ta có mũi móc đơn thứ nhất nè khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha móc tiếp cho mình 5 chân mỗi chân là một mũi móc đơn mũi móc đơn thứ hai nè tiếp tục mũi móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu cho chân móc thứ sáu khi có được 6 mũi móc đơn cho cái hàng móc đầu tiên rồi đây thì lúc này cái khoảng cách bên này nó cũng có được 6 chân móc ha nó cũng bằng cái khoảng cách ở bên này nè và ở chính giữa này mình sẽ có 6 mũi móc nó cũng nằm ở chính giữa so với cái phần thân trước này ha 6 chân móc này ít hơn ở phía trước hai mũi móc từ đây móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ hai mình có 6 chân thì mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và móc đơn thứ sáu lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại tương tự ha cho các cái hàng móc kế tiếp thì các bạn cũng móc tương tự giống như hàng móc mà mình vừa móc ở đây tức là mỗi hàng móc ta sẽ có 6 mũi móc đơn cho mỗi hàng móc các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng 9 cho đến 10 hàng móc để mình tạo cái độ bo cong lại nè để có một cái độ rộng mình luôn cái sợi dây cài vào nè mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha ta sẽ không tăng cũng không giảm mũi mình sẽ có 6 mũi móc đơn cho 6 chân móc móc đến cuối hàng thì móc lên một mũi móc xích và làm tương tự cho các hàng móc tiếp theo ở đây mình đã lên được tổng cộng là 9 hàng móc cho cái phần à, dây luồng này thì khi gặp đôi lại ta sẽ tạo ra được một cái khoảng trống để mình có thể luồn cái phần dây cài vào đây thì kết thúc các bạn móc lên một mũi móc xích để mình à, nối lại cái phần này hai cái phần này nối lại với nhau ha thì móc lên một mũi móc xích nè sau đó đâm kim vào chân ta móc mũi móc đơn cuối cùng đồng thời đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc của mũi móc đơn cuối cùng ở cái phần dây này luôn nè hai mũi móc đơn đâm kim vào hai chân móc sau đó móc cho mình một mũi dời tiếp tục đâm kim vào chân kế bên của đầu dây này và chân kế tiếp thẳng hàng với cái mũi mà mình vừa móc mũi dời á đây là chân kế tiếp ha móc vào một mũi dời nè tương tự cho chân kế bên cũng vậy đâm kim tiếp tục đâm kim vào chân đối diện móc một mũi dời thì mình sẽ nối được cái đầu dây lại tạo khoảng trống để mình luồn sợi dây cài vào ha móc tương tự cho đến hết đâm kim vào hai chân móc song song với nhau tiếp tục chân thứ năm nè hai chân móc song song với nhau móc một mũi dời chân thứ sáu là chân cuối cùng đâm kim vào hai chân song song với nhau móc vào một mũi dời nè điểm cuối cùng rồi thì móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc sau khi đã giấu được sợi len thừa thì mình sẽ tạo ra cái khoảng trống như thế này các bạn sẽ tiến hành dùng đầu kim luồn vào cái khoảng trống đó sau đó kéo cái phần dây mà mình cài nút vào như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái chiếc giày như thế này ha ở đây mình có cắt sẵn một cái mẫu mặt đế dây len như thế này nè thì cái cách cắt cái mẫu mặt đế này ha các bạn sẽ móc cho mình một cái mặt đế dây len sau đó mình uốn vào và mình cắt theo cái form của mặt đế dây len đó khi được hai chiếc rồi thì mỗi bên các bạn sẽ tiến hành bo lại tức là mình sẽ cắt bo lại ở bên trong để mình tạo một cái khoảng đây đối với chiếc giày ngược lại cũng vậy ha các bạn sẽ tiến hành bo lại ở cái điểm đối diện với nó mình sẽ tiến hành bo cong lại nè để mình tạo chiếc trái phải cho giày của mình chiếc giày mình hướng dẫn là chiếc giày ở bên phải thì các bạn sẽ dùng cho mình cái mặt đế ở bên phải và mình dùng keo nến để dán vào nè để phân biệt được chiếc trái phải cho phần thân dày của mình á thì cái phần mặt đế dày len của mình nó có cái độ co giãn khi các bạn dán dùng keo nến để dán cái mặt đế xốp và mặt đế dày len á thì các bạn sẽ tiến hành bo lại cho mình tức là mình sẽ ấn cho cái phần à, len nó vừa sát với cái phần mặt đế là được ha sau khi đã dán được mặt đế xốp vào trong mặt đế dây len và bo ôm lại cho ta phân biệt được chiếc trái phải nè đây chiếc giày bên trái và bên phải của mình nó sẽ được phân biệt bởi cái phần bao ôm này ha và sau khi đã dán được đế vào các bạn tiến hành khâu cho mình hai hạt nút để mình cài vào cái phần dây quai nè cho vừa với phần cổ chân của bé ở mẫu giày này mặt trước của phần à, thân giày các bạn có thể trang trí thêm cái họa tiết khác trên cái phần thân giày cho phần thân giày của mình thêm xinh xắn hơn nè như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn một cái đôi xanh đan như thế này cho bé ha chúc các bạn thành công